chả Chị tối. có đi tập huấn đúng không? Có chứ. Vâng. Đầy thì nước. Để họ cao nhiều nhưng mà bây giờ cái phân xin này là nó rất là tốt. Nó cũng nhiều công ty, cũng bảo nhiều là nó cũng góp lần ừ, việc các thứ nhiều như ra đây chị. Hả? ra để phỏng vấn đi. Tổng số trên vườn chị có bao nhiêu cây ạ? Bốn mình nhà nhầm cả và đây là bờ giống bưởi diễn tôm vàng. Bưởi diễn tôm vàng 20 năm nay đây là giống từ năm hôm năm 2002 à, mà đến bây giờ rồi. Vâng. Vâng thưa. Đấy là bốn là nhà 7 sao đây đây 8 sao. Đây mình có 8 sao. Ba vườn ba vườn. Vâng. Mỗi vườn 8 sao ạ? Không, mỗi vườn bà sao đây bà 8 sao. Vâng. Thưa bà Tạ Thị Đức ngày hôm nay thì à, chúng tôi có đến thăm cái vườn bưởi à, diễn tôm vàng của bà đây. Chúng tôi rất là ngưỡng mộ về cái quả sai. Cái quả nó sai trái nó sai và mã nó đẹp thì um, ở đây uh, bà dự đoán trên những cây này nó có khoảng bao nhiêu 300 quả 300 quả vâng và cây bưởi này là hai năm tuổi các bạn nhé đây đề nghị là máy quay vào trong vòng này thì mới nhìn thấy ngoài thì gốc quất lá không thấy bà vâng bà thấy cái độ phân tán quả trên cây như nào ạ rất đều không à, nó không túm tụm chia đều giải từng à, à, khoảng một và rất là đẹp đây nó phân tán rất đều đấy ạ đấy và bà đánh giá về cái mẫu mã quả năm nay thế nào đẹp đây mã đẹp à... mời mời bà vào đây mời vào đây mã đẹp, mã đẹp này. À... rất là sai cái da của nó thế nào da bóng da mượt bóng. quả nó có chắc không ạ chắc quả nó không ộp nó không bị ộp đúng không đẹp rồi quá đẹp luôn vào đây Bà bao nhiêu năm làm nhưng là năm nay nhìn cái quả nó tươm nó đẹp nhất và nó đều đều và nó phân bố đều phân quả đều. đồng đều đồng đều không vâng. à, không, không tụng không, không, không túng và vâng, không, không có túng tụng mà năm bảy quả một đằng này nó chia giải rất đẹp vâng. đây các bạn này nó chia giải chỗ nào đều hết mình có thể quay đều trên một cái cây này để các, các bạn thấy này các bạn thấy này quay đều nhá nhưng nó đang à, đang chia quả nó chưa hết vâng tức là mình à, vẫn chưa tỉa hết đúng không vâng tương tương đối là quả nó đều đều nhau nó không không, không tự động nó không, không bà vặt ở đây thì ờ, mình có phải vặt bớt đi không ạ? À, có vặt cuối đấy. Vặt vâng. Nếu như mà mình để cả một cái cây này mình để nguyên thì nó sẽ được bao nhiêu bao nhiêu quả? để nếu mà để nguyên này bốn năm trăm quả rồi mình tỉa bỏ thì để 300 thôi cây vâng. này chỉ để chỉ để 300 quả thôi để nhiều nó hại cây vâng ăn nhiều thì chấp nhận là sang năm là nó không có quả cho nên à. để thì để vừa vâng. để đủ nuôi sang năm lại lấy 300 sang trước. năm lại thế suốt cái ruộng này đều thế mà dạ, ừ. vâng mỗi năm mà ờ, dùng ờ, mỗi năm thì có bao nhiêu quả trên một cây ạ khoảng khoảng ạ khi độ 200 200 rưỡi rồi là năm nay tăng lên 500 ờ, lại thành 300 ờ, quả. À. Vâng. Có đấy đang ờ, chỉnh sửa để phun Đó. Đang chỉnh sửa phun đấy. Sang em lấy thuốc một phát hết luôn. Thuốc gì ạ? À? Thuốc em độc quyền một cái chết luôn. Có ừ. cả ấy rồi đấy. Đây quả nó rất đồng đều như này các bạn này. Oxy đồng. Và những cái quả như thế này thì dạ mình có vặt bỏ đi không ạ? Có đấy, nó tự nó dạ dùng, tự nó chia quả. À thế ạ? Tự nó dụng ít nữa là dụng hết. <coughs> đây ừ. thì vặt bỏ những cái quả vâng, giờ những cái quả bé như này thì nên vặt bỏ đi bỏ nhé bởi vì đang ờ, tỉa mà quả nó ừ, cái này là hoa đây tỉa hết cái này là hoa hoa hai hoa ba gì hoa ba đây không phải nó không đủ nuôi à, tại vì là nó có ấy thì nó phải nó sai quá sai quá nên là vâng. đó nó sai quá nên phải vặt bớt đi cái đó là vâng. nó cái cành nó nhỏ mà cái cành này nó nhỏ quá này cái vâng. chất dinh dưỡng của nó đưa lên không đủ à đấy thì cái cành nó bé cành tâm. cái tăm cái quả. cành này đấy. gọi là cành tâm. đây này như cái cành Cho này, nên là mình... cành này là ăn quả năm ngoái Vâng, Khánh, Khánh ăn quả năm ngoái. Vâng. Ăn quả năm ngoái, năm vâng, 2019 này. Vâng. Đấy, thì sang năm nó lại sẽ có đây. À, sang năm, sang năm có ở cái cái ná này nó lại có. Còn cái này đúng thì rồi. không có. Đúng rồi. Nó lại có à. ở cái này. Cái này nó sẽ ra cái cành vâng. nó lại ra ra cành ra, ra hoa. Ra hoa đã có quả tiếp. Vâng. Đây những cái quả mà quả này bỏ. Những cành tâm như thế này các bạn vâng, phải bỏ đi các bạn hết. Đúng rồi, phải bỏ. Vâng. Còn như cái cuống này chị phải cắt bỏ này thì sang năm nó lại ra ở đây tiếp này, ra ở trên này. Nếu mà cứ để này nó không ra đâu. Đáng nhẽ mình cắt bỏ thì nó lại ra cái tiếp ở đây. Cây này chúng còn phải tỉa nhiều ạ còn phải tỉa nhiều nói chung là tỉa dần dần vâng, đây ạ không tự nó vâng. đẩy bỏ mà à thế ạ tự nó đẩy bỏ có nghĩa là nó cũng vâng. đẩy nhưng mình mình vặt trước vặt trước là phải vặt sau đây những cái quả như thế này vặt nhiều rồi thì mình cũng phải tỉa bớt đi các bạn nhé vặt nhiều rồi vặt nhiều vặt quá nhiều rồi Thế xong ờ, có những nơi người ta bảo người ta cứ để nguyên Sau này người ta bán cho Bán gì làm sao được Hỏng hết bữa Ta có thể tiến ra ờ, nó không, cây Nó không không nuôi được ừ, cái quả khi mình để vâng, đây mình đây là chùm nếu mà đứng ở bên ngoài thì mình nhìn mà nó không được bị ghẻ quả này vâng, nếu đứng bên ngoài thì mình không nhìn thấy được cái độ sai đâu tiến sang cây này đi ạ vâng. cây nó đẹp cái vườn bưởi này rất là đẹp và bà có thể cho biết cái ờ, bí quyết mà để có được cái vườn bưởi này thì bà đã bón những cái loại cách chăm sóc của bà cách chăm sóc của bà như nào là bón à, phân uh, Felix Felix thì à. bà bón bao nhiêu ạ? Bón à, một cân rưỡi từ đầu vụ đến giờ là bón một cân rưỡi rồi Vâng Thế giờ bị bón phân phân uh, kết hợp kết hợp nhiều loại phân phân đường ca vâng, thì Đây này, biết là bón nhiều. phân này là, là bắt đầu là um, chảy quả, ta sới gốc là ta bón là nửa cân trước Đến lúc có quả bằng à, à, quả bóng bàn Vâng là Chúng ta bón thêm à, một cân nữa Ta cộng lẫn à, lần à, NBK NBK thì bà bón bao nhiêu ạ? Bón à, tầm à, một cân thôi Nếu bón cái này à, một cân thì bón rút đi là độ khoảng à, độ à, 7 lạng Đấy còn đến bây giờ là bắt đầu từ giờ đi là phải bón mỗi một lượt bón cách một tháng là phải bón thêm độ 2 3 nặng phân ờ, NPK nữa. Vâng. Và cái Sinic này này thì mình có bổ sung thêm nữa ạ? Có chứ phải bổ sung thêm chứ, phải bổ sung thêm NPK nữa thì ít thôi. NPK thì tới đây mình sẽ bổ sung bao nhiêu ạ? Thêm mà mỗi một lần bón là chỉ hai nặng hay ba nặng thôi. Vâng. Chứ không bón quá, bón quá là nó ốp quả, quả này nó to là đẹp đến lúc ấy là là vừa. Vâng. Đấy. Và cái ờ, túi 300g thì mình đã phun, mình có phun được không ạ? túi gam này là phun mấy phun có một lượt thôi Còn à, giờ đây. À? là bắt đầu là bắt đầu bây giờ là phải phun thì mấy ờ, phun có một lượt Đấy giờ bắt đầu là bây giờ là phun chưa đã vào phun tiếp hả? Giờ tiếp. bắt đầu là phun tiếp Vâng, vâng phun một lượt thì bà hòa cái này với tỷ lệ nước như nào? Là phun 60 lít nước trên một bình à, trên trên một cái gói này vâng ta phun vào à, cái, cái bình to thế là pha vào cái cái cái phi to và vâng. cắm máy to đó là, là phun khắp vườn vâng. cho khoảng bao nhiêu cây ạ cái này nếu không biết là bao nhiêu cây tại vì là mình phun là cây nó to ừ. không biết chứ phun, à, cây đây đấm, phải đấm phun đến 10 cây một cái túi ừ. này là một cái túi này là phun được 10 cây 10 cây ừ, vâng mà bà mới phun được một lần mới phun có một nửa thôi giờ bắt đầu vâng. phun tiếp bây giờ bắt đầu phun tiếp vâng thế nhưng bởi ở đây thì dáng nó rất là đẹp đây mà ra quá đẹp bóng xanh, xanh. Vâng. Vâng. đẹp đẹp lắm chưa bao giờ chưa con... mấy năm trước thì không đẹp bằng thế này năm nay quá đẹp vâng. bác có hài lòng với sản phẩm à, phân bón silic của chúng tôi không ạ quá hài lòng nhưng vâng. là mong à, các bà các à, công ty là về à, để quảng cáo là phải bán cho dân dân ở đây là giờ mới hiếm có rồi có mỗi nhà tôi là làm đầu tiên à, vâng đấy là giờ là mong công ty là mang về à, cho dân chúng tôi là được ừ, phổ rộng ra để cái, cho dân nó biết cái cái cái nân này nân này quá tốt đẹp vâng. và à, thưa bà là à, cái à, với à, hôm nay thì ngày âm lịch là ngày mùng 3 tháng 4 năm 2020 và ngày dương lịch thì hôm nay là ngày mùng uh, hôm nay là mùng 3 tháng 5 ờ, ờ, để là dương âm là mùng 10. Ngày âm là mùng 10 tháng 4 năm 2020 và ngày dương lịch là ngày mùng 3 tháng uh, tháng 5 năm 2020. À, trên cái vườn bưởi nó đã đạt được như thế này thì à, thưa bà bà có dự đoán là cái bưởi này có thể được thu hoạch trước thời vụ không ạ? Trước chắc chắn. Vì sao ạ? Tại vì là cái loại này giờ món nó hợp với cái bưởi này vâng. và ta phải chăm bón và chăm bón nhưng phải nhìn bưởi chứ không vâng. phải là bảo là ta thấy bón là ta bón nếu bưởi mà đã to rồi ta bón giảm bớt vâng nếu mà nó hơi kém thì ta lại bón tăng thêm vâng nên năm nay tôi dự dự đoán là là phải bỏ là, là thu hoạch trước đấy thu hoạch trước khoảng bao nhiêu ngày ạ nó phải trước tầm à, nửa tháng cho đến một tháng à và bà có thể đọc à, số điện thoại của mình nếu như các bạn muốn mua bưởi tới đây đặt mua bưởi thì các bạn sẽ liên hệ với số điện thoại và tên địa chỉ như nào ạ mình vừa nói vừa chuyển sang cái nếu mà nếu mà bạn có liên hệ mua bưởi là biết à, số điện thoại 034 263 9619 vâng và bưởi này thì đúng thật là tôi bán cũng nhiều Hà Nội giặt là về đây mua nhiều vâng. các lời vâng. cũng các chó nó quân đội nó làm ở quân đội nó cũng về đấy nhiều vâng và họ tên bà chị cho biết địa chỉ danh. ở đây ạ à địa chỉ ở đây là thôn 4 thượng bố nhà ông Tạ Văn Đức và Nguyễn Thị Quyền vâng và các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm những số điện thoại này để cho các bạn tiện tiện à, liên hệ đặt mua bưởi diễn mà à, mua bưởi sớm các bạn nhé Công, bưởi diễn ở đây là phân Phoenix này là quá tốt và lành không có không có thuốc không có sơ thuốc bảo vệ cái gì hết và không phun Bà có khẳng định là đây vườn bưởi sạch không ạ? Sạch trăm phần trăm luôn Vâng Và thậm chí tôi cũng không phun thuốc cỏ Tôi hôm nay tôi phải ngồi tôi đào gốc rễ cỏ Và Đấy. Đây các bạn này. sới đất một vườn bưởi không hề dùng thuốc cỏ để xử lý mà không có chủ vườn khi chúng tôi đến đây là vẫn đang nhổ cỏ đang nhổ cỏ đang nhổ cỏ và vườn sạch tinh tươm như thế này đây các bạn này thì chúng tôi có đấy, thể sới quay, đấy quay sạch tinh tươm cho các bạn này đây và chúng ta có thể tiếp tục sang những cái vườn ờ, sang những cây bưởi khác đây nếu như nhìn tổng thể bên ngoài thì không thấy sai lắm phải không ạ thưa bà Đức đó, tổng thể bên ngoài đẹp, ná thì ná nó che hết rồi không sai lắm chỉ ở dưới vào trong tán trong tán, tán nhưng mà khi mà ta vào tán đây đây mình tiến vào tán đây đi ạ. Để ít nữa, đây. ít nữa gần thu hoạch xong. Gần thu hoạch thì, ờ, thì đến, vâng. Ờ, quay đẹp. Thì chúng tôi sẽ đến quay và bà sẽ ngắt một quả bưởi để bổ trước vâng. ống kính cho các khán giả xem xem là cái bưởi của mình sọ như thế nào, múi vâng, múi ờ, dài và tôm vàng như thế nào. Và À, thưa bà thì với cái bưởi ở đây là nổi tiếng là bưởi tôm vàng mà nếu có cái phân xí định vào thì bà dự đoán là chất lượng của bưởi như thế nào? Bà có hy vọng là nó sẽ Hy vọng ngon ờ, hơn ờ, các năm trước Cái phân viên Vinlic này ờ, Sinic ạ À Sinic này quá à, nhìn quá đẹp mà không biết là đây chưa ăn đến ít nữa Ít vâng. nữa thì ăn mà mình cảm thấy là chắc chắn là phải ngon hơn những cái năm trước Vâng Nhìn quả bưởi nó rất là chắc các bạn này Đây tôi có thể gõ quả bưởi cho các bạn này Đấy. Không bột chắc quá chắc quá quả nào cũng chắc mà phân bố rất đều nhưng mà phân bố rất đều trên cành này. không có ngay cả cả, cả ngọn cũng vậy đây cả ngọn cũng có đẹp công nhận là đẹp và cái vườn bưởi này bà đã giảm được bà có phải đã giảm được nhiều ờ, lần thuốc trừ sâu chưa ạ thuốc trừ sâu mới ờ, phun có một hai lượt là thuốc ờ, đậu hoa đậu quả là dược liệu thôi chứ là là thuốc ấy chứ không không chưa chưa dùng đến không không, không cái loại này là không phải dùng cái thuốc hóa học đâu vâng tức là bà chưa dùng đến cái cái thuốc bảo vệ thực vật là nào chưa, mới Chỉ mới dùng, dùng sinh, học, tôi... sinh học giặt thuốc sinh học à, mất phun có hai lượt thôi vâng. mới từ à, lúc à, chảy quả cho đến à, bây giờ mới à, phun hai lượt Vâng, vâng năm năm nay thì thưa bà bà đánh giá về cái lá bưởi này thì khi mà dùng lá. cái phân Sinic Tân Phát Bắc Giang thì cái lá bưởi này như nào? Lá dày, xanh đẹp và lá rất là đẹp. đẹp đây đây quá lá dày đẹp đây các bạn này lá đẹp này ở đây thì chúng tôi bà đánh giá cái tỷ lệ sâu vẽ bùa khi mà không dùng có. tâm xin nghề như nào không có sâu vẽ bùa vâng. không có các bạn nhé hoàn toàn không có quay cả cây cỗ kia nó mới tuổi nó không có sâu vẽ bùa à. vâng à đây không mình từ từ quay cái phía này đây à. cái cây này thì mình có thể nhìn thấy ở sáng ngoài thì đây này rất là đẹp như này đấy quả phân bố rất đều quả thì chắc mà So với những bưởi mà dùng phân thường thì bà đánh giá quả bưởi của mình có to hơn không ạ? À? Có lớn nhanh hơn không? Có lớn cũng, nhanh cũng hơn nhanh à? hơn một tí một chút, nhanh hơn một chút. Tức là không nhanh quá, nếu không nhanh, nhanh quá, quá thì thì lại sợ bộc phải không ạ? Đúng rồi. Vâng. Nhưng mà nhanh nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút. Nhưng mà mẫu mã thì đẹp hơn. Đẹp. Ở đây ờ, bà có thấy những quả là bị méo vẹo không? Có vẹo nhưng là ta phải sai ta phải vặt bỏ, không để à, vẹo mà ừ. không để quả bé để cho nó đẹp. Đây. Vâng và chúng ta có thể tiến ra tại vì sai vâng nó sai quá hả? sai, sai quá phải cắt bỏ vâng. đây, cái cây này nó đã tỏi không bị mũi bò không không bị sâu bẽ bùa đây là cây là như ra nhiều lọc mới đây gì ờ, đấy không bị sâu bẽ bùa nhưng mà không bị sâu bẽ bùa các bạn ạ nó giảm vâng vâng đây cái chỗ này rất đẹp nhưng mà vì trời hơi tối nó vâng đây mình đây đây, đây. vâng đấy anh ơi anh ra chỗ này đây đây, đây chỗ này rất là đẹp sai vâng. lắm ạ vào vườn bưởi này mê không thể về được các bạn ạ vì nó quá sai và nó đẹp long lanh như thế này các bạn này quả rất đồng đều Đấy. và ở đây thì thưa bà làm cái người trồng bưởi thì sợ nhất cái bệnh gì ở trên cây bưởi sợ nhất là dẹp sáp đấy vâng đấy giờ là phải à, à lấy à, phải mua thuốc à, phun dẹp sáp à. nhưng ở đây của mình có bị dẹp sáp không không, không có vâng. Và thân bưởi ở đây Đấy, thân đấy, đẹp rồi Thưa các bạn là ngoài cái việc mà bưởi sai chắc chữ quả như thế này thân. Nhưng mà thân rất đẹp Thì bà đánh Quá giá đẹp. là khi mà dùng phân Silic thì cái thân nó như nào Nó trẻ thân này nó già trẻ, trẻ ra và đẹp Thân thì lại trẻ Đẹp Vâng uhm nếu mà mình dùng phân thường thì như nào nó sạch sẽ nó không có lấm mốc hay phân, nếu mà dùng phân, phân thường là nó mốc xanh nhưng mà dùng cái phân này nó và, trắng và đẹp và nó già nó già đẹp nhìn, nhìn cây nó già cỗi nhưng mà thân của nó đây các bạn này rất đẹp quá đẹp đấy rất đẹp như này đây thân nó rất đẹp cây nào cũng đẹp các bạn nhé thân ở đây cây nào cũng đẹp đẹp long lanh luôn có thể mình quay lại hướng những hướng kia đây đẹp này. quá đẹp luôn vâng ở vườn bưởi này mê không ra được thật ra, ra được nhà không ra được vâng ai đến thăm cũng không già quá đẹp rồi và các bạn ơi à, đây cũng là một mô hình mô hình này là do đồng chí Tuấn Anh chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thượng Mỗ đã chọn làm một mô hình điểm để phân Sinic của chúng tôi cho phân ứng dụng phân à, trong suốt một năm trong năm 20 2020 này để cho bà con ở đây tận mắt chứng kiến những vườn bưởi dùng phân Sinic hiệu quả như thế nào và chúng tôi sẽ còn đăng tải tiếp tục những uh, cái vườn bưởi này cái sự tiến triển của vườn bưởi cho đến tận lúc thu hoạch Đúng và rồi. nếu như các bạn yêu thích phân bón Silic của chúng tôi thì các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cái video này tới với mọi người thân để mọi người đều được dùng để có cái à, đạt được cái chất lượng hiệu quả năng suất cao và chúng tôi những người làm chương trình thì mong ước được góp một phần để cùng với nhà vườn cùng với bà con ở thượng mỗ làm nên một thương hiệu bưởi diễn tôm vàng thực sự nổi tiếng và nổi tiếng hơn nữa và các bạn uh, mọi tư vấn mọi thắc mắc thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Miss Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618 969 tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo